phân tích về những trận ngày hôm qua mình đã cho tất cả anh em ở trong nhóm nha thì ngày hôm qua mình có nhận định cho tất cả anh em là ba trận đó là trận à, U20 Nhật Bản và Napoli và trận Real Sociedad thì trận ở U20 Nhật Bản mình nhận định mình cho tất cả anh em cái kèo U20 Trung Quốc nha được chấp với mã kèo là 2.25 thì cái trận này à, Nhật Bản ăn với cái tỷ số 21 thì cái mã kèo này mình cho anh em ăn full mã kèo này rồi nha thì cái trận Napoli thì Napoli qua chấp tới một trái nhưng mà mình cho anh em nằm cái mã kèo Lazio thì Lazio ăn 1-0 thì anh em cũng đã húp được mã kèo này còn Real Sociedad thì cái trận này mình cho tất cả anh em cái mã kèo là nằm cửa trên là Real Sociedad thì trận này tỷ số là không đều thì trận này anh em đã gãi trận này nhưng mà anh em ăn được hai trận này thì anh em vẫn lãi nha thì hôm nay mình sẽ vào nhận định thêm cho tất cả anh em trận ngoại hạng Anh khi có khi mình vào nhận định thì những anh em nào mà đang chơi bên ngoài á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 Ờ, nên, nhớ cái vấn đề này nha thì ờ, bây giờ mình sẽ vào nhận định cho tất cả anh em cái trận giải ngoại hạng Anh nha anh em đó là ờ, cái trận giữa Nottingham Forest và Everton diễn ra vào lúc 21 giờ ngày 5 tháng 3 nha anh em đó là ngày chủ nhật nha thì anh em cũng thấy hiện tại trên bảng xếp hạng ngoại hạng Anh thì Nottingham Forest đang đứng ở vị trí thứ 13 và có 25 điểm sau 24 vòng đấu. Trong khi đó Everton đang đứng ở cái vị trí trong nhóm top 3 đèn đỏ nha anh em đó là vị trí thứ 18 và có 21 điểm sau 25 vòng đấu thì cái chuỗi ờ, năm nay cái ờ, chuỗi trận đấu của Everton không được tốt cho mấy nha anh em. Everton ờ, năm nay là một năm thất bại của Everton đang đứng ở vị trí ở top đèn đỏ năm sau có nguy cơ sẽ tụt xuống đá hạng nhất Anh nha thì cho anh em xem cái à, thành tích và cái lịch sử đối đầu của hai đội trong những trận gần nhất nha. Thì bên phía Nottingham Forest thì anh em thấy trong 10 trận gần nhất thì Nottingham Forest chỉ thắng được 3 trận và để thua tới 5 trận và để hòa hai trận. Còn phía bên Nottingham Forest thì trong 10 trận gần nhất Nottingham Forest chỉ thắng được hai trận và để uh, thua tới 7 ờ, trận và hòa chỉ mới một trận thì ờ, trận thắng của Nottingham Forest trận thắng của Everton với nam trận thắng của Everton trong ờ, lần thắng gần nhất là Everton thắng Arsenal nè nam thắng ông lớn của ngoại hạng Anh luôn nha và cái trận thắng gần nhất nữa là trận thắng trước Leeds United nha thì thành tích chơi trên sân nhà của thằng Nottingham Forest thì năm trận gần nhất Nottingham Forest đã thắng 3 trận và để uh, thua một trận trước uh, MU nha anh em và hòa một trận trước Man City còn thành tích chơi trên sân khách của ờ, Everton thì anh em thấy Everton chơi trên sân khách 5 trận gần nhất thì Everton đã chỉ hòa một trận trước ờ, Man City chịu hòa thua 4 trận luôn nha anh em còn trong cái lịch sử đối đầu thì anh em cũng thấy Nottingham Forest và Everton thì ờ, những trận gần đây nhất á, thì Nottingham Forest và Everton là đá hòa nha anh em hòa trên sân nhà của Everton luôn còn trước đó trước đó thì những bàn thắng luôn nghiêng về à, Everton còn đây là cái đội hình dự kiến của hai đội thì Nottingham Forest sẽ chơi với sơ đồ là 4312 còn phiên phía Everton chơi với sơ đồ 451 nha anh em đội à, hình à, công và đội hình thủ và tấn công nhanh thì anh em cũng thấy bên phía Nottingham Forest hiện tại đang chấn thương gần 10 cầu thủ nha và không thể ra sân được trong trận đấu này thì bên thì trong cái sự thiếu sót rất là nhiều cầu thủ như thế này thì nó Nottingham Forest đang có một cái um, bất lợi nha anh em còn cái tỷ lệ kèo mà nhà cái đưa ra trong trận này là nó Nottingham Forest và Everton thì hai đội này đã đồng và tài xỉu 2,25 thì trận này mình không cho tất cả anh em nằm tài hay xỉu nhưng mà mình khuyên anh em nên nằm Everton trong trận này nha thì hiện tại anh em cũng thấy là Nottingham Forest đang à, có cái à, rất là nhiều cầu thủ trụ cột bị chấn thương thì cái trận này không có thể à, đá à, cầu thủ trụ cột không thể đá chính được mà Nottingham Forest sẽ tung những cái à, lá bài à, bí ẩn của họ ra thì anh em có thể nằm Everton trong cái trận này được nha cái nằm mã kèo đá đồng và tài xỉu thì anh em sẽ đánh rung và mình sẽ thông báo kèo rung cho tất cả anh em nằm trong nhóm luôn nha đây thì anh em cũng thấy hiện tại bên phía Nottingham Forest đang chấn thương gần 10 cầu thủ nha và trên bảng xếp hạng thì nếu mà cái trận này Everton thắng được thì Everton sẽ vươn lên cái vị trí thứ 15 ờ, nha anh em vươn lên cái vị trí thứ 15 là vươn lên trước uh, Wolverhampton nha anh em thì uh, anh em cũng nên trầm nằm uh, Everton trong cái trận này nha thì cái trận này anh em nằm Everton thì cái tỷ lệ anh em thắng sẽ cao hơn Everton và Nottingham Forest đó tỷ số là trận đó là một điều nha anh em và thẻ vàng chỉ 5 thẻ thôi còn góc góc thì 8 ờ, thẻ nha anh em thì anh em cũng có thể đá là Everton chấp góc được nè anh em thấy ờ, góc Everton gác tới ờ, uh, 6 trái lượng thì anh em cũng có thể nằm mã kèo Everton chấp góc được nha